và để à, chuẩn bị tâm lý để kiểm tra được tốt thì em em à, ôn tập à, nhiệm kỳ hai môn địa lý phân mục lịch sử đây là phân môn địa lý thì à, có tất cả 10 câu hỏi à, hỏi nhân đáp nhân em à, lượt từng câu hỏi có một Nhân tố tác động chủ yếu đến quá trình hình thành đồ phi của đất. Thứ nhất, A là đá mẹ, B sinh vật, C khí hậu, D địa hình. À, thì các em xem đáp án này. Câu 2. Nhận định nào dưới đây không đúng với quá trình hình thành đất? A. Thời gian quyết định đến màu sắc của đất. B. Khí hậu ảnh hưởng đến chiều hướng phát triển của đất. C. Đám mây ảnh hưởng đến màu sắc của đất. D. Là địa hình ảnh hưởng đến độ dày của tầng đất và độ phi của đất. À, như vậy đáp án là A. À, thời gian quyết định đến màu sắc của đất. Câu 3. Nhóm đất nào dưới đây là nhóm đất tốt nhất a đất một trôn b đất đai nguyên c đất đen thảo nguyên ôn đới d là đất đỏ vàng nhiệt đới cả em xem các bạn đất đen thảo nguyên ôn đới có bốn <coughs> sự khác biệt về thực vật ở các đới là do A là khí hậu, B địa hình, C con người và D là đất. À, các em xem đáp án. A khí hậu. Câu 5. Các loài động vật chịu được sự khí hậu lạnh vùng giả cực là lạc đà, bò cạp, chuột túi, B. Linh dương, voi, đà điểu, thỏ. C. Rắn, hổ, gấu, nâu và vẹt. D. Gấu trắng, chim cánh cụt, cáo tuyết, tấn lộc. Các em xem đáp án. D. Gấu trắng, chim cánh cụt, cáo tuyết và tấn lộc. Câu 6 nhiều thực vật nào dưới đây thuộc về nóng A. Đại nguyên B. Thảo nguyên C. Savan D. Rừng lá kim Savan Câu 7 Ghép các ô bên trái với các ô bên phải sao cho phù hợp à, thì cả em mà một là đời nóng này hai là đời ôn hoa ba đời ba là đời lần à, các em này là ở đây là ba bây giờ cả em à, giảm này các em thấy là để nóng thì thế giới động vật rất đa dạng, phong phú và nhiệt độ cao. À, thì à, đã có cái đặc điểm à, như vậy về để nóng. Cái đỡ ôn hòa thì nó có cái đặc điểm là đó là bốn mùa nó rõ rệt và thứ hai là rừng cây lá rồng rụng lá vào mùa là kim à, những cái lạnh rong mình lại kim Con đời lên thì thực vật thấp luôn chủ yếu là rêu để ý vào các loài thánh thảo và làm nhà quanh năm như vậy là em làm như thế này thì sao câu 8 gặp cặp ô bên trái với cặp ô bên phải sao cho phù hợp à, con này thì cũng giống như à, câu bài nhất là đất đen thảo nguyên ôn đới à, thì có màu đen và giao mùn là loại đất tốt nhất thế giới đất phụt dôn thì có đặc tính chua nghe mùn ít chính dưỡng à, đất đỏ vàng nhiệt đới nhất là có màu đỏ vàng tầng đất dày tương đối chua ít chín dựa à, các làm như vậy là làm được chắc câu 9 trong các ý sau ý nào là biện pháp làm tăng độ phi của đất a là sới đất b là sử dụng phân hóa học phân hữu cơ c là du kênh du cư đục nước làm rễ cụ sen đất trọng đối trọng như vậy là câu này thì các em sẽ là à, chọn đáp án là a b d à, như vậy là a b d, d đúng đó đó <clears throat> tiếp theo ý nào không phải là đặc điểm của rừng nhiệt đới a cấu trúc rừng có nhiều tầng b là rừng có nhiều cây là kinh c là rừng có nhiều loài cây leo treo giỏi d là rừng có nhiều loài dây leo thân gỗ lan tầm gửi vân vân à, thì câu này thì các em sẽ là lưu ý là ý nào không phải là đặc điểm của rừng nhiệt đới à, thì các em thấy là tại Rồi, bây giờ qua cái nhóm tài năng. Thì à, thầy sẽ phân chia ra thành tám nhóm. À, nhóm một và hai nhóm ba và nhóm bốn nhóm năm và nhóm sáu nhóm bảy và nhóm tám À, như vậy là chúng ta có bốn tổ một tổ hai nhóm. Như vậy là tổ một là lượng đất trên trái đất hai là sự sống trên trái đất ba là rừng nhiệt đới cũng là sự phân bổ các đới tự nhiên trên trái đất em theo làm theo cái nhóm này à, ví dụ như tổ 4 thì hai nhóm nhóm bạn nhóm tám à, So those. tư duy theo cái, cái nội dung trên thứ nhất này làm được như thế này ừ. đất trên trái đất cả em mà phải tư duy <coughs> cả em có thể là bạn theo cái hình tại à, theo sáng tạo của mình à, như thầy đã từng hướng dẫn thứ nhất là lượng đất trên trái đất thì cả em thấy là thứ nhất là cả cái tầng đất thì có là tân đảo mè này tân tích tù tân tiểu môn còn thành phần của đất ấy, thì có khoáng thành phần khoáng này chất hữu cơ không khí và nước các nhân tố mà hình thành đất thì có thể là có là đảo mẹ khí hậu thiên vật địa hình một số nhóm đất điển hình trên trái đất thì cả có thể là có đất đen thảo nguyên đất của John đất đỏ vang nhiệt đới à, các em mà sẽ làm theo cái nhóm và sáng tạo theo cái sơ đồ hình tự nhiên mình có nhóm 3, nhóm bốn thì sự sống trên trái đất thì có những cái nội dung sau thứ nhất là sự sống trên trái đất thì có này sinh vật dưới đại dương thì có phong phú đa dạng sinh vật phân hóa theo đồ sâu à, gồm động vật và thực vật à, về sinh vật ở lục địa có thực vật đời nó có rừng mưa nhiệt đới rừng nhiệt đới gió mùa savan đổi ấn hoa có rừng lá rồng lá kim thảo nguyên rừng cần nhiệt đới đấy là thực vật đại nguyên thảo thực vật đại nguyên NV động vật thì uh, savan á, và thảo nguyên này có các cái loài động vật ăn cỏ ăn thịt rồi côn trùng chim thú vân vân à, còn về rừng á, thì có rừng mưa nhiệt đới có rừng mưa nhiệt đới thì có là côn trùng chim thú đời lần thì có gấu trắng chim cánh cụt cào tuyết vân vân à, bên sa mạc thì có một cạp lạc đà rắn các cái loài động vật mà nó thích nghi với cái môi trường khắc nghiệt hoặc là ở sa mạc về ờ, nhóm 5.6 về rừng nhiệt đới thì cả phải ờ, vẽ sơ đồ theo cái đảm bảo được các cái nội dung sau thứ nhất là đặc điểm rừng nhiệt đới thì đặc điểm rừng nhiệt đới á thì có là là nó là phân bố là cái từ rừng xích đào đến hết vân đá nhiệt đới ở cả hai bản cầu bắc và bản cầu nam cấu trúc rừng nhiệt đới thì gồm có là 2 đến 3 tầng à, trở lên thực vật thì có nhiều loài cây thân gỗ dây leo trăng trịt phong như phong lan tầm gửi để y bảo sát trên thân cây về động vật thì động vật phong phú nhiều loài sống trên cây leo trèo rất là giỏi ví dụ như là khỉ vườn vân vân nhiều loài chim ăn à, quả và có cái màu sắc rất là sắc sỡ à. về à, phân loài á, thì gồm có hai kiểu à, chính đó là rừng nhiệt đới và rừng nhiệt đới gió mùa à, rừng nhiệt đới và nhiệt đới gió mùa bảo vệ rừng nhiệt đới nhất là có vai trò quan trọng đối với việc ổn định khí hậu hai là nơi bảo tồn đa dạng sinh học nguồn nhiệt liệu thực phẩm và gỗ ba là rừng nhiệt đới đang suy giảm mình à, là khai thác và sử dụng tiết kiệm hợp lý đồng thời bảo vệ và phát triển rừng nhóm 7 nhóm 8 cảm thấy là sự phân bổ các đới thiên nhiên trên trái đất sự phân bổ các đời thiên nhiên trên trái đất à, thì các thứ nhất là đời nóng nhiệt độ cao lượng mưa lớn rừng nhiệt đới phát triển mạnh thực động vật phong phú về đới ôn hòa thì nhiệt độ trung bình các mùa đỏ rệt thực vật rừng là kim rừng hỗn hợp rừng lá rồng thảo nguyên động vật thì đa dạng đấy lần thì thực vật nghèo nàn rêu địa y cây bùi, còn động vật thì tuân lọc chim cánh cụt à, và thật vậy bây giờ cái phần à, của nhóm à, một bác là về cái chủ đề là thử tài của em thì các em thấy là nhóm 3 là phải một ba và thực làm một thực vật và động vật ở vùng cực có những đặc điểm gì để thích nghi với cái điều kiện sống khắc nghiệt à. à đây là các em con nhóm 2 nhóm 4 này phần này thì mình hai nhóm 4 đó. là tổ 2 và tổ 4 bây giờ là nhóm 1 là tổ 1 và tổ 3 Thực vật và động vật ở vùng hoang mạc có những đặc điểm gì để thích nghi với điều kiện sống khắc nghiệt? thì phần này thì à, cả em mà hoàn thân theo các cái tổ à, cũng lại còn thì à, phần tiếp theo thì thì cả em thể là D tối tài giỏi bạn cũng thế thì à, có là cái nội dung nếu mối quan hệ giữa khí hậu với thực vật và động vật trong rừng nguyên nhiệt đới thì phần này là cái mà tìm hiểu và trình bày à, ở lớp à, trong thời gian bạn thì các em phải à, chuẩn bị để hoàn thành mình lên trình bày À, như vậy là cái bài học ôn tập học giữa học kỳ 2 phân môn địa lý thì à, các em sẽ nắm và chuẩn bị những cái nội dung như trên còn cái phần à, này á thì các em mà hãy à, xem lại các cái nội dung các cái bài học các cái nội dung ôn tập hoàn thành các cái dạng bài tập à, và tiết sau thì các em sẽ kiểm tra nhật ký à, thời gian là mấy phút của hai phần một lịch sử và địa lý và cả cảm ơn các em đã theo dõi